Cái nhìn khắc khoải Tác giả Nguyễn Ngọc Tư Trong tập truyện Cánh đồng bất tận Khoa gọi điện thoại cho tôi từ phòng lab Hình như xong rồi, đã lắm Mày kiếm đâu ra ông già ngon vậy? Tôi cười, gác mái rồi xách xe nôn nã chạy lại chỗ Khoa những tấm ảnh đen trắng treo trên dây còn đọng nước, từng giọt tròn và trĩu. Khoa nghiêng đầu, chợt sửng sốt. Hình như trong mắt ông già này có nước, mày ơi. Có một màn nước mỏng, trong văn vắt, rân rấn tràn từ khóe mắt. Chỗ đó hơi gợn đỏ. Khoa lại hỏi tôi cái câu ban nãy. Mày kiếm ông nãy đâu mà thần thái vậy? Tôi không trả lời, ngước mắt nhìn về những bức ảnh của tôi. Trong mảng tương phản tối sáng, khuôn mặt một người đàn ông hiện lên, trầm lặng mà sâu sắc. Và tôi lại thấy mình ở trong một căn tròi chăn vịt cất dựa mé kinh chiết căn tròi đầy khói, cái mẻ ung chất đầy vỏ dừa khô, những sợi khói trắng ngun ngút. Ngồi trên cái sạp ghe đóng thưa bằng tre chẻ thẻ, một người đàn ông ngồi nhìn ra cửa, cô độc, và gió vụt vụt vô tròi. Ông làm nghề nuôi vịt chạy đồng, hôm nay ở đồng rạch mũi, ngày mai ở nhà phấn ngọn xa nữa là dạt đến cái bát không chừng. Ông đậu ghe dựng lều, lùa vịt lên những cánh đồng vừa mới gặt xong, ngó chừng chừng sang những cánh đồng lúa mới vừa chín tới và suy nghĩ về một vạt đồng khác lúa vừa no đồng đồng. Đời của ông là một cuộc đời lan bạc, một cuộc sống trên đồng khơi. Chòi cẩm ở đâu cũng được, miễn có chỗ khô ráo cho ông nằm. Buổi sáng, ông lùa bầy vịt đồng, tay cầm cây trúc không róc rọt, bù xù. Bầy vịt ngoi quẩy, vẫy vùng, rút đầu vào những mùi rã mới, liếu xíu nhặt lúa từ bùn. Con vịt sim tinh cọc cũng ào ra cùng bọn chúng. Những lúc đó không phải vì đói bụng, mà vì mùi rạ thơm quá, ngọt quá, ngập mỏ vào thấy sướng người. Ông ngồi bệt trên bờ mẫu, khăn sọc cũ quấn đầu, nón vải nâu lớn đớm mũ chuối. Ông ngó lỗ vịt, vấn điếu thuốc, châm lửa, phà mấy vòng khói lên trời. Nó lãng đảng tan mỏng như sương, và trời rất xa, xanh trong. Ông kêu, Cọc, biểu! Con cọc chạy lại, vẫy nước và cọ đầu vào bắp đùi đen bóng của ông. Buổi tối buồn lắm, Đêm nào như đêm nấy, lùi vịt vô chuồng, tắm táp qua loa. Ông khom lưng thổi phụ phụ vô cái bếp, ung um cho chăn chòi đầy khói, rồi nằm đưa võng. Gió vụt vụt vô chòi. Con cọc lò mò ra đống rơm dập dềnh với mé kinh, vùi mình vào đó ngủ một giấc. Nó tưởng lâu vậy, dài vậy, mà lúc ngó lên vẫn thấy chao chát một ngọn đèn đó lờn. Ông kêu, Cọc, giận gì mà xuống đó vậy mày? Cọc lạch bạch đi lên, nó ghé ngang cái lưới bao rào vịt, thò mỏ vào mổ một con vịt khác. Gây chuyện chơi cho vui, nó là con vịt chúa gây chuyện. Ngoài những lúc này, nó khá cọc cằn tư lự. Mấy người bạn lang bạc của ông chụm lại nhậu lần nào cũng nhằn. Cha nội này sống thấy rầu quá trời đất Mai mốt con dịch sim nó chết rồi Để coi ông sống với ai Ông cười Còn thằng con Nó ở chợ Lâu lắm mới về thăm ông một lần Về tới Ngoài chuyện kêu bán bày vịt ra ngoài đó sống với nó Sau nữa quay qua chuyện ông cưới vợ Nó nói Nó con trai Biết cô đơn là cái gì rồi Khổ lắm, buồn lắm nó dục ông từ năm nó 12 tuổi. Ông ngạc nhiên, nhưng rồi ông biết rằng nó đã học được ông cái tánh rộng lòng như đồng khơi, như trời cao. Ông vò đầu nói với nó, cũng khó khăn thiệt nhưng ông quen rồi. Nghề nuôi vịt mà, nghèo, lang thang, đeo mang người nữa không đành. Tháng 9, gió chướng non sập xòe trên ngọn dừa, Ông trở về kinh 12, quê ruột của ông. Chèo gần tới nhà, ông thấy một người phụ nữ ngồi dưới bực cỏ đợi tàu. Chiều rồi, tàu cuối chạy lúc 3 giờ rưỡi đi qua đã lâu lắm. Dưới ghe ngó lên, mặt người phụ nữ buồn so, buồn như sắp đâm đầu xuống sông mà chết. Ông khập khận cho ghe đi tới. Qua khỏi đám lá, ông quạt chèo trở lại. Ông hỏi chị nọ đi đâu Chị khóc như mưa bất Tôi cũng biết mình đi đâu Lãng xẹt vậy đó Ông ngại ngần ngó những tia nắng đỏ cuối cùng đầu ở phía đám dừa nước Cô có sao không? Người phụ nữ lắc đầu Ông biểu chị xuống ghe cho quá gian Chị vẫn khóc Tôi biết đi đâu mà quá gian bây giờ hay làm ơn cho tôi theo anh đêm nay nghe. Ông suy nghĩ rất lâu và trả lời một câu nhỏ xíu, trong khi tụi vịt đạp đầu chen nhau dưới sạp bằng tre đóng thưa thớt, rộ lên lạc cạt in ỏi. Đôi chân đàn bà dè dặt bỏ xuống đầu ghe. Con cọc cúi đầu, không nói không rằng, lùi lũi lại tính mổ một cái vô chân chị mừng chơi nhưng ông la Cọc, bị đòn nghe mày Nó dừng lại Đúng đỉnh quay đi Chị khịt mũi cái sọt Lao nước mắt kêu Trời ơi, dịch gì mà khôn quá vậy? Con vịt ngoắc ngoắc cái đầu lại, ý nói, vịt sim chứ vịt gì, thiệt tình. Qua thêm ba đám lá dày nữa là về tới nhà ông nhà vắng, vườn hoang, lúc chạng vạn buồn hiu hắt. Ông đi năm ba tháng về một lần, về đúng vạt đồng sao vừa chính. Hồi đi, con tắt kè con, da chưa bông chưa hoa, móc cời, đầu chờ vờ như cá lóc gặp nước mặn. Ông đẩy cửa bước vô trước, tay quơ mớ dán nhện lùng nhùng, đốt cái đèn, thổi lù lù mớ củi ướt. Chị ôm cặp đồ ngồi gá nhẹ mép ván ngó quanh. Ông lượng sượng. Nhà bỏ lâu, bê bối quá chừng. Rồi khói bay lên, ấm áp. Ở căn nhà lá cũ mềm này, ông có nhiều kỷ niệm. Mỗi khi trở về, nó lại chảy thành dòng dịu ngọt trong ông. Nó chảy khẽ giữa những mạch máu, những khuôn mặt thân thuộc như vẫn còn đây. Ở đầu bộ ngựa này, những ngày còn sống, ba má ông vẫn thường xếp bằng ngồi uống trà. Chỗ chiếc giường tre mối mọt ọp ẹp kia, những ngày còn sống, vợ ông ngồi theo áo gối. Chiến tranh, ông đi biền biệt. Ngày về chỉ còn đứa con trai. Nó khóc, kể. Bữa đó cúng đình, có hát cải lương con đòi má dẫn đi coi tuồng thoại khanh châu tuấn đó ba hát chưa xong khúc thoại khanh thúc thích ngồi đờn cho công chúa với châu tuấn nghe thì pháo đằng đồn chẹt bắn lại má con gục xuống chết luôn ngày về lụa ra lá từng chùm trắng xanh non nhuốc Ông ứa nước mắt nhớ món bánh xèo cặp với lá lụa non vợ làm hôm đưa tiễn. Cũng thằng con ông, sau này nó nhằn. Chuyện buồn mà ba nhớ làm chi cho tới già với không biết. Ông bảo ông có nhớ gì đâu. Thiệt đó, thằng nhóc, có nhớ gì đâu. Thằng con chép miệng. Khổ quá à. Người phụ nữ ông Lượm chiều đó còn khổ hơn. Chị quê cây khô, lỡ thời. Thương thằng, xin lỗi, thằng thợ gặt miệt, bình an, đổ xuống. Không biết gốc gác cội nguồn người ta, mà thương gì ác nhân vậy không biết. Làm vợ thợ gặt, sống đời thợ gặt. Chị ngồi vấn vạt áo Ai cũng nói em ngu Cực cỡ nào em cũng chịu Miễn là mình thương người ta Vậy mà cái thằng đó Lại xin lỗi Cái thằng đó tệ Làm ít, nhậu nhiều Tới đây nhậu nhẹt, nợ nần Chị ra gánh trả Nợ nhiều quá Mấy cái quán tập quá đòi lấy xuồng Nửa đêm chồng chị trốn đi, bỏ chị lại không biết quê chồng, không về được quê mình. Chị ra bờ sông ngồi khóc. Cô Út ngại, cứ ở lại đây. Chừng nào có hướng đi đâu mừng ăn gì thì đi, nghe. Nghe xong câu chuyện của chị, ông bập một hơi thuốc lá nói một câu. Bập hơi nữa thì hết điếu. Chị chịu ở lại, Buổi sáng chị thức dậy bắt ấm nước lên bếp cho ông uống trà trước khi lùi dịch ra đồng. Thả vịt ruộng gần, chị đem cơm ra tới chỗ, dọn trên bờ mẫu. Ngồi nhìn trời, nhìn đất, nhìn vịt, chờ ông ăn xong mới đi vô. Ruộng xa, chị thức dậy từ 3 giờ sáng nấu cơm dở cho ông sách theo. Thuốc gò, giấy quyến mới vơi một ít, chị bỏ lại đầy để ông bỏ túi Nửa chừng mà hết thuốc chị cũng thấu anh hai à Giữa đồng không mong quạnh buồn chết Hồi đó ảnh Chị bỏ câu nói giữa chừng Mờ mờ trời Chị lụi hụi vô chuồng lấy học vịt Rồi chở ra chợ xã bán Chị tính Chịu khó ra ngoài đó một chút Bán giá cao hơn anh hai à Sẵn hái ít đọt lụa bán luôn Thứ này người ta thích dữ lắm Nhưng phiền cô quá à Có gì đâu Chị làm cỏ ngoài sân Trồng dắp cá với húng lũi Chị xúc lu đợi mưa hứng nước Chị giặt mùng mền phơi cho thơm nắng Ông cằn nhằn Cô làm gì như người ở đợ cho tôi vậy? Có gì đâu anh hai Được ở lại đây là em mừng rồi Ông ngoái lại nói Tôi hỏi thiệt Cô ở lại để chờ người ta Chị không trả lời Chị cúi đầu đi thẳng Chị không đẹp lắm Nhưng lúc thổi lửa có duyên Cả lúc bậm môi bữa củi Cũng toát ra một thứ duyên ngầm Ông chắc không để ý chuyện này Ông bận đốn so đũa cặm cột Dùng lá dừa làm cái nhà tắm cho chị Ông vừa mài cái búa vừa nói nhỏ với con cọc Mình đàn ông gì cũng được Bây giờ có thêm người Ông ngừng lại vuốt cánh con vịt Dậy hen cọc Cọc không trả lời kêu cốc cốc Há mỏ đớp vô mắt cá chân ông Thì vậy chứ còn sao nữa Ý nó muốn nói vậy Rồi nó đủng đỉnh đi chơi dạo dạo bậy bạ kiếm trùng đất ăn. Ông nói thầm, làm dịch như mày coi vậy mà sướng cọc à. Làm người, không làm thì thôi, làm phải cho ngon, thiệt khó. Thằng con ông đi công tác qua nhà thấy có người lạ, nó ngỡ ngàng. Sao mừng rỡ, nó chọc. Ba lúc này ngon rồi nghe. Ông lúng búng, phẩy tay, gạt đi. Cái thằng chỉ giỏi bậy bạ Ông không nói với nó vẫn thường thấy chị ôm cái áo người cũ ngồi khóc Chị thường hay kho cá bỏ me Ông vốn không ưa Nhưng chắc người ta nào đó thích Mối tình cũ ngắm sâu vào chị đến mức những thói quen không sửa được Thí dụ như không đi chợ thì thôi Đã đi y như rằng mua sách về chai rượu Ông có uống gì nhiều đâu Thằng con không biết Thằng con đi dài dài sớm Ai cũng sầm xì chuyện của ba nó với người đàn bà gặt mướn Cô bà nó nói Tao thấy con mẹ không xứng với ba mày đâu Bỏ nhà theo trai bị trai bỏ Giờ mới bám víu vô đàn dịch của ổng Đàn bà đàng hoàng Ai ở lại dễ dãi vậy Thằng con cười Sao cũng được cô ba à trước là trước bây giờ là bây giờ tốt xấu gì ba con biết miễn sao ba con vui là được rồi cô ba chẩn hẳn nhưng thằng con thất vọng mỗi chạng vạn nhốt vịt tắm rửa xong ông kêu con cọc đi dài sớm chơi con vịt thì chạy xà quần rượt cắn đám con nít ông uống chút gì đó hoặc trà, hoặc rượu, lai rai với láng giềng. Chờ đến khuya ông về, ngủ ngoài nhà xuồng cặp mé kinh. Nhà một rồi, đêm nằm nghe mối ăn trẹo trẹo. Sợ chị ngại, ông nói, tắm tuổi đồng quen rồi, ngủ có gió mới ngon. Không lẽ nói trắng ra, nằm trong nhà, bên này nằm nghe bên kia thở dài thở ngắn, coi sao được. Những lúc mưa nửa đêm, con cọp cắm đầu cắm cổ lủi vô. Ông cũng cuốn mùng chạy. Chị mở cửa năn nỉ ông vô nhà để lạnh chết. Cực chẳng đã ông mới vô. Ngồi chí mí bộ ván, trong trong nhìn ra cửa. Chép miệng nói, mưa lâu tạnh hộp quá trời ha. Chị cảm động ứa nước mắt. Chị vẫn thường đón ghe hằng bông hỏi thăm tin tức cánh thợ gặt An Bình. Tin tức ngày càng xa. Ở đây, trăm ngã sông nước làm sao mà kiếm. Tin tức ngày càng vắng. Lúc rài, mưa nắng thất thường. Nắng một hơi năm bảy ngày, mưa một hơi năm bảy ngày. Bà con nông dân gặt ngay mưa, phơi lúa không được, rầu muốn chết. Chị đi chuyên nước vô lưu đôi dép lào cũ, mỏng chính, trợt một cái trật gân. Tội nghiệp quá chừng. Ông về nạt nộ một hơi. Đã nói mà, cô có chịu nghe tôi đâu. Nói vậy thôi, ông đi chợ huyện mua thuốc cho chị. Sẵn mua đôi dép mới làm chị cảm kích đứng tầng ngần. Ông bảo, đôi dép cô mỏng thiếu điều cạo râu được rồi. Tiếc làm chi? để té nữa khổ những chiều lùa bầy vịt nó căng lường từ ngoài ruộng về ông xúc tô cơm ngồi ngoài gốc cây vú sữa già đã cưa thành cái đôn vừa ăn vừa nhìn cái chanh núm bắt đầu ra trái dưới cầu ao chị đang lật đít son chùi lọ nghẹ cánh chiều êm đềm cô bà đi qua tròn con mắt một bữa mưa nhiều, lúc ông đổi áo đi, chị dặn. Mưa lúc này gầm dữ quá, sét nhiều, anh hai nhớ vô sớm nghe. Ông gật đầu, dai qua dặn lại. Cô Út thôi đừng hứng nước mưa nữa, hỏng chừng mai mốt tôi đi, ai mà uống. Chị chân hững hỏi ông đi đâu. Ông trả lời, giọng buồn thiêu buồn thiểu thì cho dịch ăn hết đồng này phải lùa đi chỗ khác chứ cô. Dịch đang đẻ rất quạo, nhốt một hai ngày là mất sức. tối nhà cả tháng rồi, cũng buồn. Nói vậy rồi ông quay lưng đi. Chị Vịnh tay vào cửa nhìn theo. Buổi chiều ông về sớm, chị vũ áo mưa của ông phơi lên vách. Miệng quở ông trời mưa dai thấy sợ. Chị xúc chén lúa đổ cho con cọc miệng hỏi lãng như không. Cọc, mưa lạnh không con? Cọc không trả lời, nó nghinh lên. Ý nói dịch mà lạnh gì? Ông lạnh sao không hỏi? Thiệt tình. Ăn cơm xong chị dọn ra xì rượu, nướng mấy con khô cá chạch. Anh hai lai ra cho ấm bụng, mưa quá, nhâm nhi đỡ buồn. Chị ngồi lắc võng, may hai cái bìa khăn mới mua cho ông. Vừa may vừa nói, bây giờ người ta làm khăn mỏng dính, hỏng mai sổ chỉ ra nùi nùi hết trơn. Ông không nói gì, xúc chén lúa lại đổ cho đầy mẻ, biểu. Cọc, lại ăn nè. Con vịt không chạy lại, nó lạch bạch đi tới bộ ván ngựa sần sùi, nó chui xuống gầm. Bữa nay hai ông bà có chuyện gì mà bắt mình ăn thấy bà của nội Cái thao nhôm hôm nắng ông lấy nóng nhựa trét chiếc ghe Giờ được làm mẻ ung đang phì phì khói Ông ngồi trước chai đế trầm ngâm Chị về dặt lên tiếng Anh hai tính chừng nào đi Hai ba bữa nữa Đi chuyến này qua tới miệt Khánh Hà chắc đi lâu mới về. Người đàn bà cúi xuống cắn chỉ, che cái thở dài. Cô Út à, tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô làm rối chỉ. Gì vậy anh hai? Sáng nay tôi gặp thằng bạn, nó mới chạy bày dịch từ nông trường qua. Tôi hỏi, Nghe nói thợ gặp An Bình ở đó Anh hai Ông buốt xuống đẩy mớ vỏ dừa vô mẻ ung Sơ dừa mịn cháy rực rồi tắt ngắm Ảnh tên sinh phải không cô Út? Ờ, sinh Ảnh cũng đang giặt bên đó Cô Út à Anh hai Chị buông cái khăn xuống kêu bàn hoàng Tàu từ xã chạy nông trường lúc 5 giờ, ngang đây. Chắc cỡ 6 rưỡi, cô ráng đón chuyến đó, để lỡ tới bữa sau, sợ mấy ảnh lại chuyển đồng, kiếm cực lắm. Thôi, tính dậy nghe cô Út. Con cọc è ạch đi ra, ngóng cổ lên nhìn ông. Khuôn mặt ông mờ mờ sao làm khói. Khói mắt dịch, làm cai con mắt muốn chết. Cái giống chị ngồi sau lưng ông Chị khom xuống cắn mới chỉ rối mà buồn Ông rót ly rượu uống mà buồn Anh hai à, sao anh tính vậy? Tôi biết cô còn nặng lòng cùng ảnh Qua bển hỏi đầu đuôi gốc ngọn ra làm sao Nói có tình, mình ở lại Biết đâu người ta có nỗi khổ gì Chị bật khóc Con cọc điềm đạm lại cái mẻ lúa Nó ăn chậm rãi Ý nói sao mà tôi tội nghiệp hai người quá đi Làm người mà khổ vậy Làm vịt còn sướng hơn Đêm đó ngoài nhà xuồng Nó nghe ông thở dài Tự mình làm mình chịu Ai biểu Sáng sau Ông lùa vịt ra đồng khi trời còn tối mịt tối mò Ông đuổi vịt đi xa thiệt xa, nhưng vẫn nghe tàu đò ghé bến nào rất gần. Ông ngồi bệt trên bờ cỏ, vẫn khăn cũ, nón cũ, kêu. Cọc, biểu, mà không thèm để ý nó có lại hay không. Kêu chơi vậy thôi. Nhưng cọc là con vịt có nguyên tắc, nó vẫn chạy lại, gác đầu lên đùi ông, cọ cọ an ủi. Rồi bất ngờ ông bừng dậy, lùi vịt cắt vạt đồng hối hả trở vô. Ông nói như nói với con cọc, bỏ quên bịch thuốc trong nhà, thèm quá. Trời, tới cỡ này cũng còn giấu chiếm Tôi là dịch, nói thiệt với tôi cũng đâu xấu hổ gì. Con vịt đổ quạo, mặt cào cạo. Tới liếp tràm bông vàng sau hậu vườn, ông ngồi lại. Lũ vịt tràn xuống ao trong muốn tắm táp. Ở đây, bỏ ba liếp chuối nữa là tới nhà. Ở nhà, không biết có còn ai. Lỡ không còn ai. Ông ngồi lại bồn chồn. Hồi lâu, ông nói như chỉ nói với mình. Mai mốt mình đi nửa ăn cọc. Con dịch cạp bắt cá chân ông. Đi thì đi, tôi đâu ngán. Đi hoài, mày mệt không? Nó há mỏm đốm đen rỉa ngón cái chân ông Cũng có khi mệt chứ Tao đốn tràn, sửa lại cái nhà, ở luôn nghe Con cọc mổ vô ống quyển ông Rồi nhắm cần cổ dòm ông lâm lâm Có phải ông chờ bà đó quay lại không? Ông nhìn lên ngọn tràm và thấy mấy cái bông vàng như mấy con sâu róm xẻ sàn rơi xuống. Có phải chỉ cần nhìn lại một chút, ông sẽ thấy ngọn khói bay lên không? Gió lùa lao sao trên những bào lá chuối, tiếng lá khô vỡ giòn giống hệt bước chân ai vậy. Ông không nén được, mắt ngoái nhìn, và tôi đã chụp được chân dung ông trong cái ngoái nhìn khắc khoải đó. Khoa nhìn tôi, ngờ ngợ như đỏ lại với những tấm ảnh, nó thẳng thốt. Mày đang kể về ba mày, phải không?